Trong mỗi cuộc vui, bia rượu khiến tình cảm anh em bạn bè trở nên gần gũi, thân mật hơn. Thế nhưng, ít ai biết rằng đằng sau những chen chú trên anh đó là bản án tử không hẹn trước. Hãy cùng chúng tôi điểm lại 10 vụ tai nạn thảm khốc từ men say. Tai nạn ở hầm Kim Liên, xe Mercedes tông tử vong hai phụ nữ. Gần đây nhất vào khoảng 0 giờ 10 phút sáng ngày 1 tháng 5 năm 2019, tại đường hầm bộ Kim Liên hướng đi Đại Cổ Việt thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng. Vào thời điểm trên, một ô tô Mercedes mang biển kiểm soát 30F15478 do một nam tài xế điều khiển đã va chạm với xe máy không biển số của hai phụ nữ. Hậu quả là hai người phụ nữ ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ. Tuy nhiên, tài xế ô tô Mercedes không dừng lại hiện trường mà bỏ chạy về hướng Đại Cổ Việt thì bị lực lượng cảnh sát bắt giữ. Tài xế Mercedes được xác định là Lê Trung Hiếu, sinh năm 19 80, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội. Hai nạn nhân tử vong cùng sinh năm 1976 là chị Đinh Thị Hà Yến, trú tại quận Hai Bà Trưng và chị Trần Thị Quỳnh, trú quận Đống Đa. Tài xế xe điên đâm chết nữ công nhân môi trường rồi bỏ chạy. Tại Hà Nội vào đêm ngày 22 tháng 4 năm 2019, tài xế Đỗ Xuân Tuyên, 49 tuổi, sau khi uống nhiều cốc bia đã lái xe ô tô 7 chỗ, tông ngã chị Lê Thu Hà, công nhân công ty trách nhiệm hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội khi đang làm việc trên đường láng. Tài xế Tuyên sau đó tiếp tục đâm vào một xe máy và một chiếc Mercedes. Vụ tai nạn khiến chị Hà tử vong tại chỗ, người đi xe máy thì bị thương nặng. Sau đó tài xế bỏ chạy về đường Láng Hạ, được vài km thì người dân chặn lại. Nhà chức trách cho biết nồng độ cồn trong khí thở của tài xế Tuyên ở mức 1,04mg trên 1 lít khí thở, cao gấp 3 lần mức phạt cao nhất là 0,4mg trên 1 lít theo Nghị định 46. Vụ tai nạn kinh hoàng 12 người tử vong trên cao tốc, tài xế xe 7 chỗ sử dụng rượu bia. Chiều ngày 13 tháng 2 năm 2019, Tài xế Nguyễn Tiến Duy lái chiếc Fortuner biển Hà Nội khi đi đến địa phận huyện Văn Bàn đã lấn sang làn đối diện rồi đối đầu với xe chở khách 16 chỗ do tài xế Trần Huy Sĩ, 38 tuổi trú tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái điều khiển. Vụ tai nạn khiến 12 người nhập viện, trong đó 3 người tử vong và 3 người khác bị thương nặng. Nhà chức trách đã kiểm tra nồng độ cồn trong máu của tài xế Nguyễn Tiến Duy, 29 tuổi, trú tại huyện Kim Tân, Lào Cai, người điều khiển chiếc xe Fortuner cho thấy kết quả dương tính đạt mức 38mg trên dl máu. Ngoài ra, tài xế xe khách 16 chỗ cũng có nồng độ cồn trong máu đạt mức 39mg trên dl máu và anh này đã tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện. Long An, xe container cuốn hàng chục xe máy vào gầm khiến 4 người chết. Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 2 tháng 1 năm 2019, tại xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Xe container do Phạm Thành Hiếu sinh năm 1987, ngụ ấp 1, xã Thạch Đức, huyện Bến Lức điều khiển. Khi đến ngã tư Bình Nhật đã đột nhiên tăng tốc, lao thẳng vào những người dừng chờ đèn đỏ, khiến 4 người chết, 18 người bị thương. Kết quả kiểm tra cho thấy lái xe đã sử dụng rượu bia và dương tính với ma túy. nữ tài xế xe xỉn lái lách xù, tông liên hoàn khiến nhiều người trọng thương. Chiều tối ngày 18 tháng 12 năm 2018, chiếc xe Lexus 7 chỗ mang biển kiểm soát 29A74275 do Nguyễn Thị Thu Trang, sinh năm 1989, trú tại Lò Dũ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điều khiển. Khi đang lưu thông trên đường Trích Xài, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, xe Lexus đã bất ngờ vọt lên vỉa hè, la thẳng vào ba người đi bộ. Sau đó tiếp tục phi sang bên kia đường, đâm vào xe taxi đi ngược chiều và tiếp tục tông vào 7 chiếc xe máy trước khi va vào, vào xe dẫn đoàn của cảnh sát giao thông. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của lái xe, kết quả cho thấy vi phạm nồng độ cồn hơn 0,7mg trên 1 lít khí thở. Trong khi đó, quy định nghiêm cấm điều khiển ô tô khi nồng độ cồn vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Nữ doanh nhân lái BMW tâm 6 người thương vong ở ngã tư Hàng Xanh Tối ngày 20 tháng 10 năm 2018, bà Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1972, ngụ tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển chiếc ô tô BMW lưu thông trên đường Điện Biên Phủ hướng từ trung tâm quận 1 về cầu Sài Gòn. Khi đi đến nút giao hàng xanh, bất ngờ chiếc xe BMW lao vọt, tông vào xe gắn máy đang dừng ở đèn đỏ phía trước, khiến một phụ nữ chết tại chỗ, nhiều người khác bị thương. Nhiều người dân chứng kiến cho biết, sau khi gây tai nạn, bà Nga đã ngồi luôn trong xe và có dấu hiệu xe xỉn. Khi lực lượng chức năng đo nồng độ cồn, kết quả lên tới 0,94mg trên 1 lít khí thở, vượt quá mức cho phép 4 lần. Ô tô lao vào đội hộ tang ở Bình Định, 3 người chết. Trưa ngày 11 tháng 4 năm 2019, tại Bình Định, khoảng 10 người trong đội dịch vụ tang lễ Văn Thứ ngồi chờ khiêng hòm đám tang ở đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Quy Nhơn thì bị xe Lexus 7 chỗ do tài xế Nguyễn Đức Huyện, 60 tuổi, lao thẳng vào khiến 4 người chết và 6 người bị thương. Chiếc xe sau khi gây tai nạn đi khoảng 100m mới dừng lại. Kết quả đo nồng độ cồn với tài xế huyện sau khi gây tai nạn là 0,315mg trên 1 lít khí thở. Trong khi đó, theo quy định của pháp luật, người lái ô tô cấm uống rượu bia. 8 ngày sau khi xảy ra tai nạn, tài xế huyện bị khởi tố và bắt giam 4 tháng về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015. tài xế ô tô hút văng người xuống cầu trong đêm. Đêm ngày 7 tháng 4 năm 2018, ông Mai Thuyết Giao, 34 tuổi, lái ô tô bán tải chở vợ từ trung tâm Sài Gòn về hướng quận 7 với tốc độ khá nhanh. Đến cầu canh tẻ quận 4, ô tô bất ngờ hút đổ tải phân cách rồi lao qua hướng ngược lại. Tông xe máy do anh Lê Văn Tứ, 21 tuổi quê Kiên Giang, chở ông Lê Văn Thiện, 65 tuổi và thêm xe của một cô gái 20 tuổi. Ô tô tiếp tục đẩy hai xe vào thành cầu, hất ông điện lao qua lan can, rơi xuống đất từ độ cao 10m, nạn nhân tử vong tại chỗ. Anh Tứ và cô gái bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Xe của Giao bị lật ngang, còn các xe máy khác thì vỡ vụn. Vợ chồng anh ta đã rời khỏi hiện trường, sau đó ra trình diện. Kiểm tra nồng độ cồn, cảnh sát xác định Giao có 0,385mg trên 1 lít khí thở. Nam thanh niên cướp đi mạng sống của cô gái 18 tuổi vì rượu cưới. Trưa ngày 25 tháng 1 năm 2015, Thiết điều khiển xe máy đi ăn đám hỏi người thân ở xã Thạch Đinh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, Thích đã uống rất nhiều rượu, sau đó đến chiều cùng ngày, Thích điều khiển chiếc xe máy mang biển kiểm soát 38N1-11417, chở phía sau hai chị em ruột là Nguyễn Thị Thu Lý, 18 tuổi và em Nguyễn Thị Thu Hạnh, 16 tuổi, chú cùng xóm, Khi đi đến quốc lộ 15B, đoạn ngã ba Thạch Lâm đi cảng Vũng Áng thì đâm vào xe máy do chị Nguyễn Thị Thu Trang, 18 tuổi, trú tại xã Thạch Đinh, điều khiển chạy cùng chiều. Cú đâm khiến xe máy của Thích ngã xuống đường và làm chị Lý tử vong tại chỗ. Em Hạnh bị thương nặng, bản thân Thích cũng bị thương và chiếc xe máy cũng hư hỏng. Cơ quan công an huyện Thạch Hà đo nồng độ cồn trong hơi thở của Thích thì kết quả có nồng độ cồn rất cao với 0,935mg trên một lít khí thở. lái xe đâm hoàn loạt xe máy khiến 17 người bị thương. Chiều ngày 7 tháng 10 năm 2011, ô tô do tài xế Trần Anh Huy, bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1, lái từ bệnh viện Nhi Đồng 1 ra đã đâm vào ba ô tô và lao đi với tốc độ nhanh. Húc hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ ở ngã tư Lý Thái Tổ, sự vạn hành. Tai nạn khủng khiếp khiến hai người chết tại chỗ, 7 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Sau tai nạn, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Anh Huy. Gần 3 năm sau, Tòa án dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Trần Anh Huy mức phạt 7 năm tù về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Có thể thấy rằng những vụ tai nạn kinh hoàng đó đều có những đặc điểm chung là chủ quan, buồn ngủ và cả sử dụng rượu bia quá nồng độ và không làm chủ được tay lái. Chiếc xe ô tô chỉ là một phương tiện nhưng sử dụng nó người lái xe luôn phải làm chủ. Bất cứ sự lơ là, chủ quan nào cũng có thể khiến chủ xe gây nguy hại đến an toàn tính mạng của người khác và có thể bị khép vào khung hình phạt tù, phải đền bù cho gia đình người bị hại hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, hậu quả để lại cho xã hội, người thân của nhiều gia đình nạn nhân là hết sức nặng nề chỉ một giây lái xe bất cẩn, chủ xe có thể cướp đi mạng sống và hạnh phúc của nhiều người. Chính bởi vậy, thói bất cẩn coi thường tính mạng của những người thừa tiền nhưng thiếu ý thức là đáng lên án và cần nhiều người soi vào để tự cải tỉnh bản thân.